Tuổi dậy thì không biết điều này nên khi sử dụng serum trị mụn để lại sẹo và vết thâm. Chào các bạn, mình là Lam, mình là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc da mặt. Sau khi xem xong video này á, thì các bạn tuổi dậy thì có thể lựa chọn cho mình một cái dòng serum giúp điều trị mụn, hạn chế các cái vết thâm và để lại sẹo khi mà các bạn lựa chọn được một dòng serum trị mụn phù hợp á, thì các bạn sẽ giúp cái nền da của mình được khỏe lên chứ không có làm cho cái nền da của mình bị tổn thương và nó sẽ hạn chế được cái tình trạng sưng và viêm ở trên da cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng mụn ở tuổi dậy thì á đó là có bốn cái nguyên nhân cái nguyên nhân đầu tiên á là các bạn hay dùng cái bàn tay của mình này sờ lên mặt này dùng các cái tay này mình nặn mụn này các bạn biết lý do tại sao không tại khi mà các bạn đi học đi chơi á cái tay của mình rất là dơ mà mình thường hay ngồi học á thì mình tiện tay mình đưa tay lên mặt mình sờ như thế này này sờ xem thử là con mụn hôm nay nó có lên không nó đã biến mất hay chưa rồi tiện tay mình đưa tay mình nặn mụn luôn thì các cái bụi bẩn này các cái bụi bẩn từ cái bàn tay của mình á mình đưa lên thì nó sẽ tiếp xúc trên cái nền da của mình từ đó nó sẽ làm cho cái nền da của mình bị nhiễm các cái vết bẩn á thì nó sẽ hình thành nên các cái đốm mụn mới và các cái đốm mụn cũ nó chưa biến mất thì đốm mụn mới nó lại mọc lên và như thế nó sẽ lây lan từ vùng này qua vùng khác cái nguyên nhân thứ hai á, là các bạn vệ sinh da không có sạch à, hàng ngày chúng mình đi học đi chơi thì chúng mình tiếp xúc ở ngoài môi trường á thì có bụi bẩn này đó rồi cái bạn nhờn ở trên da nó hoạt động này nó sẽ làm bít tắc cái lỗ chân lông nếu mà mình vệ sinh da không kỹ á, thì từ các cái bụi bẩn từ cái à, bụi bẩn từ à, cái lỗ chân lông á, thì nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình bị bít tắc và từ đó nó sẽ sản sinh ra một cái từ đó nó sẽ tạo cái một cái môi trường thuận lợi để cho mụn phát triển á cho nên là các bạn nhớ là phải vệ sinh da thật là sạch nha ở cái độ tuổi này á, thì mình chỉ cần lưu ý ba bước thôi thứ nhất là bước vệ sinh da đó là tẩy nước tẩy trang này sửa rửa mặt này rồi kem dưỡng này và chống nắng thôi nha thứ ba là các bạn sử dụng mỹ phẩm linh tinh á tức là à, vừa sử dụng serum trị mụn này vừa sử dụng kem trắng da này đó các bạn để ý nha cái tình trạng mụn trên da mình á nó đang bị mụn á thì mình phải tích cực mình điều trị mụn cho nó xong đã khi mà điều trị mụn xong á thì mình mới sử dụng thêm các cái dòng mỹ phẩm giả sử như là à, kem dưỡng trắng da này hoặc là khi mà mình đi học mình muốn mất cúp mình muốn trang điểm đúng không thì mình để cho cái nền da của mình được điều trị mụn dịu đi rồi thì mình mới sử dụng các cái cái dòng mất up các cái dòng trang điểm để nó không làm bít tắc cái lỗ chân lông thì nó sẽ không hình thành và không không làm nó sẽ không gây ra mụn nữa cái nguyên nhân thứ tư đó là do thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày các bạn rất thích ăn đồ cay này đồ nóng này và hạn chế thức khuya khi mà mình hạn chế thức khuya á, thì cái mụn của mình nó sẽ không có bị nổi lên nhiều nữa mình chịu khó mình đi ngủ sớm một chút xíu nha hy vọng với những cái kiến thức dưới đây thì sẽ giúp các bạn ở độ tuổi dậy thì mình có thể là hạn chế tránh gặp phải các cái lỗi thường gặp như vậy nhé nếu mà các bạn còn thắc mắc gì có thể comment ở dưới giúp mình nha mình sẽ làm thật nhiều video à, gửi tới các bạn và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé hãy đăng ký kênh của mình để khi mà mình ra những video mới nhất thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo